khăn đẹp quá à. <laughs> Sao Em cảm thấy ấm không Ừ em đỡ lạnh hơn nhiều rồi Nhưng mà ừ, Sao tay em vẫn cảm thấy lạnh lắm Lạnh nữa hả Ừ Nè dạ, Đây là cái vòng tròn của mẹ anh Anh sẽ tặng cho người con gái mà anh yêu Thôi hạnh phúc <laughs> anh có đồng ý cưới cô gái này làm vợ của anh suốt đời không? Con đồng ý. Thank you. trời ơi bực chết nóng máu ơi à.